xin quân về nhìn na quả trang qua chiến lỗ pin na thu cô như nà chẳng nhớ lỡ pin nè phé cho bé cà phê xi măng thắng lô xia thằng in à, tay à chân sẽ nhìn lò tổng thọ in toi nhớ lỡ nín na kí bé tay à chiếm à ở ờ, hết chiều về mẹ sen na chim họ quên lô phải chân na chín ô bươn na bé dần à ôi nhìn lò <coughs> nhô nhận bé quê ở dân à nam nhân dần à ơi นะจิมหอวินลอเชิญเหมือนแบบ phản ô siêu thọ phải lô sâu à chim xin na nhìn lo khan chiến mê ลยไปหางไทยยังอ่ะสบเกียโอทินลอเยี่ยเทียเว chín na phải bữa chiến lô hẹn lô phải ô phía mà sao lô nhân này 也结尾方啊富啊村门。nhà <coughs> lo phang phu in lỡ tay à chia họ ngã ô pin lò đam tàng bé hẹn à nhân chia nhân lâu chia ôi thìn lệ hẹn tại bé thìn na sen na mô man suy lớn xin nhìn ô phương à gió lộ à ô pin lo thọ tao tu à kinh à mà bé lỡ thở siêu hương ô chín tông yên lỡ nhìn à làm phàm bế na in tuệ và tiếng về lộ tao à trong bè lộ pin lo <clears throat> in tuệ bữa ôi nhìn lo <clears throat> in toe bé về à chú na làm phàm bé ơi thở siêu nhẹ à thiên mình à ôi nhìn lo chia mình bé in à tuệ cho hai quê nô tay à cho hai à pina à. in ta tay có phiêu trời phải tiếng ngã ôi nhìn lo <clears throat> in tòe bé bữa na chiều à mò quê cho mẹ xe nà chim hò à ô vin lo làm phá bé thì ngã tu na in toẹt mượn nó sân bữa in nó tay à <coughs> phé thi ngã ôi nhìn lo lòng chim mê ôi chua chim hò cun lối chim nhân vi ô rồi à thả lối nhẹ nhìn bé lùa trắng ta phang vì ơi thở siêu nhẹ lô nhân lọ tiếng à ôi nhìn nè vì chủ bé nhẹ nhân à chim phàng à chia lời lô mười nín ô keng à mai chia ô nín lô nhẹ nhân bé lô à trang à bên nín 记了。 tam penin o oh, qua pin cho o chim ờ. phá mà penin o oh, keng à กูเงี้ยอินลออินตเอชนะเบื่อนาลาฟัมเปอ lin ô cô spin cho tim lo tông thọ bé tiếng à ơi chấm liềm à ê tiền ô phiêm mà chân dân ô thìn bún mẹ vì chú na mà yun bươn lo chiêng yun bể kia tin lò phạm bê bê ni na cô à heo tin 今日 cho ta về họ toàn trường tăng giỏi chừng à, ôi nhân lo phía giàng lê nhị à, nhân à, trường bèn à bắt lỡ tôi chẳng tụ lâu chuẩn ya lo pin lo nhẹ nhân bé giang kia pha mà nín lo tổ tiên mẹ kí ngã sầu à, phàm pê bươn lo phiếm phang bế dân nà nhàng vinh lờ dễ lệ yên <coughs> tài phang à phê chùa lòng dìa chia ở nhị tài phế chủ bé mô nhân na à, linh lo chạy tàu. chất nà man sâu nhìn lo đam bia bé phi na sen à lo quê kiểu nhẹ thọ siêu à lưỡi linh linh nó tổng thọ nhẹ nhân là quả nạn xia đó chín à phụng thọ lộ tò à giam xia liu ô nhẹ nhân à thọ siêu về tún na châm mà nhìn lo in tòe về cho na bữa là phàm bé ơi

cho siêu về có quê vì nề phạm bé về chỗ à quê à họ tòng lễ chế dân tao nhang à vin lò <clears throat> chả lẽ giờ nhang à tiêm dân hello mình à ôi xin lo xin cô xin chủ về yan liu ô liang có à nhau nhân xin